nắng buôn ba ngược xuôi sông cửa hàn hỏi bên ta đang còn ai cuộc đời giàu sang đã cuốn mất em đi theo người với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay khi xưa bên người em đâu biết chi ngoài chữ tình bất đối ai ăn núi giờ chia bao buồn vui đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là lại được gì ngoài tay trắng bốn ba ngược xuôi bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thần xa mới chi hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quanh hiu còn lại người tình người cùng buông lơi đời ta tội gì đâu mà em nỡ nói cô từ ly cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo nghèo mà lương tâm không dối gian như người ta kiếp sông cửa hàn hỏi bên ta đang còn ai ơi giàu sang đã cuốn mất em đi theo người với những đồng tiền phù du đã khiến con tim em đổi thay khi xưa bên người em đâu biết chi ngoài chữ tình bất đối sao rời em vội quên sau thì nhiều người bước đến vây quanh ta bên đời thế nhưng theo chẳng một ai ăn núi sơ chia bao buồn vui đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phu vàng nếu mà có tình thì cao quý hơn đau hơn khi lòng nhận ra trước kia là phu vàng nếu mà có tình thì cao quý xưa quen nhau bên đường vắng hoa nở màu ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu người ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào chiều rơi về đâu ngày xưa quen nhau em vừa biết tâm ước mơ bờ vai ngây thơ ôm làn tóc rối ở thơ tình mới vừa đôi môi ép câu mong chờ người đã như tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người có lắm chua cay con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng hoa đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa răng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người có lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có nàng đứng ngắm ra khơi hay ra đi rồi biển biệt xa xa khắp nơi cho mộng hoa đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mưa trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ đã như mơ, người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như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 sun. nào phôi pha xó xa từng kỷ niệm đầy vơi lòng mình muối xa sao không mặn người ơi chẳng nước con đây em đâu rồi ngăn cách phương trời hận tình không tan trọn đời riêng sẽ tan tiền hồn ánh sáng ngục tối đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa ôm cánh biệt thái nơi rồi tôi xin sang cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu sẽ tan tiền hồn ánh sáng ngục tối đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nồng làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau lau mắt rồi tôi xin sang cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nơi mái ấm nhà em ta như chim nhớ là rừng về thăm cây thăm cội sao rừng chiều điều ai đâu ngờ tình yêu nay cách chờ từng đêm dài còn một bóng bơ vơ tình nay đã chia hai hướng đời Người đi quên mất rồi người lại nhớ nhớ khô cây thăm côi sao rừng chiều điêu ai đâu ngờ tình yêu nay cánh trời rồi người lại nhớ nhớ khôn nguôi tình nghĩa trăm năm nay đã chia hai hướng đời người đi quên mất rồi người lại nhớ nhớ khôn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 time. duyên tình dù có thương đau nhưng lòng ta mãi yêu nhau cho thời gian không cho luyến lưu khi biệt ly thêm vấn vương làm gì em ơi có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vui xa cách có đâu xa nếu mà mỏi gối bồn ba anh về nối lại tình ta em ơi nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu tuyệt linh thêm vấn vương làm gì em ơi có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vui xa cách em ơi đôi ngà biết xa cách em ơi đôi ngà biệt biết bạn lòng người trao trả mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lồng ta dừng nơi bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhớ để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đêm từng bước trên phố nhỏ đau gót nềm sao dùng xưa đường đêm nào xin nhẹ đi vào sâu người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lồng ta dừng nơi bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhớ để mà chỉ quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đếm từng bước nhỏ đau gót đêm sao dùng giữa đường đêm niềm ưu tư tôi đêm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dùng giữa đường miền xa trời quen đất lạ nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm lời đơn vì thường khi nằm trên đất giặc trong hãi hùng tiếng hát môi em tiếng hát ngọt mềm người nâng lính khổ viết bởi câu ca vì tiền hay thiết tha xin đối diện một lần bên tôi cho tôi yêu bằng hình hài đó không miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương gom tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ đốt lửa với tôi hãy đến với tôi đừng yêu lấy bằng lời đêm nằm miền xa trời cao đất hạ chợt lên ý lạ nên viết văn chương gom tiếng hậu phương ngoài kia súng nổ thấy tiếng em ngoài kia súng nổ lá rừng nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng ngày mai đến bâng khuâng giờ vui nếp chinh nhân đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen em từ lúc chia ly bạn bè vang tin về hôm nay mùa đông mai kia là thù đen dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ em anh biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp cánh thay bằng tiếng súng nửa trắng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang vu núi rừng đời chính nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào em nhé viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tin em vào được không đây đơn sơ như lòng đường phố vắng ngày mai đến bâng khuâng giờ vui nếp chinh nhân đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen. em từ lúc chia ly bạn bè vang tin về hôm nay mùa đông mai kia là thu đến dù ngày đêm chinh chiến vẫn hoài nhớ em anh biết khi đi là cách biệt người quen mà nhớ nhiều là em đêm nay trời núi rừng nhịp cánh thay bằng tiếng súng nửa trắng nghiêng đồi trách bóng như xe hoang vu núi rừng tình nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào em nhé viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tin em vào được không đời chính nhân mộng mơ bài thơ chưa đoàn cuối ngày mai chép thêm vần vào em nhé viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tin em vào được không. đám cưới cho có lệ mà thôi sang đón cô dâu người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn sẽ mặc đơn sơ sang giàu ngồi hồn xí vàng về mặc đơn sơ còn cô dâu mới tóc không cài hoa em vì con đôi tay mình lo tương lai biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi hồn dĩ vàng thấy pensando tuổi nàng mười sau mai tông trốn ngang vai tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào rồi yêu thương ngày đêm ghép cho đôi tim non đến xuân qua cho nhau thấy nào nào ai thương yêu ai đó chỉ là một hôm xe bút nghiêng đăng trình tôi ra tù tiếng nhiều buồn hơn đêm mưa lặng tâm tư người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau sau nhưng ai biết ra sao riêng tôi đêm nay nhớ thương một vàng thấy thương nhau nhiều hơn khi núi sông mịt mờ người trai nhuốm nhiều tuổi đời chuyện xưa khép chặt vào lòng dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến con miệt mài người đi xây tương lai dấu tâm tư thương ai như gió mây đưa che trăng khuất đêm dài tìm tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ tròn tôi đơn côi biết nhau một lần rồi như tròn đời ba mươi không đẹp người cũng dễ coi đồng thân vui tính tròn ba năm lấy yên bình thì không gian dối mười huy chương thôi có sao nói vậy người tôi ở ngoài biển gửi lòng trên trang giấy dễ nhịp lòng cung linh khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng bạn tâm tình thương ngày rời áo thư sinh xa trường lừng tiếng chiến binh thì không gian dối mười huy chương thôi có sao nói vậy người gửi lòng trên trang giấy sẽ duyên kết tình em mơ thành thình nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cung linh khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng khi đã nên duyên thuyền chung một bên trọn đời anh có em cuối năm trời lạnh gió đông mười lăm hôm phép là ta tai thiếp hồng chung một niềm sâu từ lúc tuổi hai mươi trong lúc vòng tay anh chưa tròn hần nay nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn thương thương nhau rồi anh thường sợ khi xa anh mất đi người lòng không tròn vì sao thế em chắc một mình em hiểu em thường bảo rằng tình cảnh dù trông gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng làm thân gái lớn chấp nhận từ yêu em trong trái ngang khổ đau phần số anh thường để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ vì sao thì em chắc một mình em hiểu em thường bảo rằng cánh dù trong gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự trong gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự em hồn nhiên tóc mềm Thá con thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông Còn đâu ngày ấy em thương ngày má hồng Cánh chờ nghìn trùng pháo đỏ rượu nồng này đưa em bước chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lề khô héo rồi tâm hồn anh rồi bơi những câu thề ước nay trôi xa bên dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây sang sông hiu hắt mảnh trăng gầy chẳng còn đây mà người xưa nào thấy chiều nay trong cánh cô bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đỏ ngang không có Tiền đời hợp rồi tan Thôi đành em lỗi hẹn Đò đưa sang bên buồn Ngoài trời mưa còn rơi Nên lệ khô héo rồi Tâm hồn anh rồi bơi Những câu thề ước nay trôi xa bên dòng sông lạnh lẽo lơ thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây sang sông hiu hắt mảnh trăng gầy chẳng còn đây mà người xưa nào thấy chiều nay trong cánh cô bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có tình ngăn đôi bờ em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao trở lại em con đường nghiêng bóng mát thua ngày nào trở lại em anh đèn công viên đó dưới mưa bay những đêm chúa nhật nghe phố phường cua gót giày Trở lại em ân tình xa xưa đó dưới trăng sao trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười chào trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau nên nay trở thành xa cách rồi còn đâu trong làng lẽ còn chẳng bao đớn đau lệ tuôn rơi nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều đi rồi hôm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh trở lại em mân tình xa xưa đó dưới trăng sao trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười chào trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau nên nay trở thành xa cách rồi còn đâu lặng lẽ còn chẳng bao đớn đau lệ tuôn rơi nhớ nhau ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều đi rồi hôm nay buồn trong xa vắng nhớ mong ai người đã quên ta rồi sao ta vẫn còn chờ mong và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh và nhìn nắng mây chiều tan theo ánh mắt đăm chiều dấu trong chuỗi ngày ôm nỗi buồn quanh